Xin chào toàn thể anh em thì ờ, tiếp tục quay trở lại tư vấn và chia sẻ cho anh em một số những cái đồ chơi liên quan đến công nghệ để anh em áp dụng vào những sân chơi về tài xỉu thì ờ, đến video ngày hôm nay là tôi sẽ chia sẻ cho những anh em nào mà làm tay cái anh em có thể nắc tài nắc xỉu hoặc anh em giữ tài giữ xỉu là theo ý của anh em còn đối với một số những anh em mà làm tay con thì anh em có thể là theo dõi qua những cái video này là anh em có thể biết được nhà cái người ta nắc như thế nào nó về tài mà nắc như nào nó về xỉu để anh em đánh theo thì anh em có thể theo dõi dưới màn hình đây đây là những cái dòng đĩa hai chiều hay còn gọi là đĩa âm dương thì anh em chỉ cần làm sao vào trong những sân chơi ấy anh em luồn lên tôi chiếc đĩa và đi kèm với nó là một cái bộ hột hột này là bao cho anh em về xoay đèn và thử nước muối hoàn toàn là bình thường thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em này thì đối với hột hoàn toàn là trong suốt như những bộ hột tài chủ chợ của anh em này anh em nhìn rõ không anh em nhìn đâu hoàn toàn là trong suốt này anh em thấy không còn đĩa thì anh em có thể thấy là những cái dòng đĩa trước kia ấy, thì ánh sáng không thể xoay xuyên được còn bây giờ những cái dòng đĩa này hoàn toàn ánh sáng có thể xoay xuyên qua này anh em thấy không hột này tôi thử nước muối cho anh em này anh em thấy không nổi đều cho anh em các mặt luôn này bây giờ tôi sẽ vớt ra để test luôn cho anh em vài tiếng này thì anh em có thể thấy là dưới đây là tôi đã ghi sẵn cho anh em một bên T sẽ là tài mà bên X này sẽ là xỉu thì à, những anh em mà làm tay cái đấy thì anh em có thể lắp làm sao điều khiển những hột này nó về hướng của, của hai bên này là anh em có thể là giữ tài hoặc là lắc sang tài hoặc sang xỉu đấy là tùy theo ý của anh em thì à, bây giờ tôi sẽ lắc cho anh em vài tiếng này bây giờ anh em có thể theo dõi dưới màn hình đây là hai hai và ba thì à, anh em có thể là nắp nó sang tài thì bây giờ tôi sẽ nắp sang tài cho anh em xem này khẳng định những cái bộ đồ này là khẳng định với anh là 100 trăm là độ chuẩn xác của nó mở anh em xem này 4 5 năm 14 nút điểm tài bây giờ tôi sẽ giữ tài cho anh em một hai tiếng này khẳng định với anh em 100 trăm nó lại tiếp tục là bài tài này 662 tiếng tiếp theo anh em giữ tài này thì những anh em mà làm tay con thì anh em có thể chú ý là theo dõi qua video này anh em biết được nhà cái người nó nắp như nào nó về tài hoặc là giữ tài hoặc là nắp về xỉu giữ anh em tính tài nhá 17 nút điểm tài bây giờ tôi sẽ nắp sang xỉu cho anh em xem này khẳng định với anh em 100 trăm nó về xỉu này 233 8 nút điểm xỉu bây giờ tôi sẽ giữ tiếp tiếng xỉu nữa cho anh em này khẳng định với anh em tiếp tục lại về xỉu này 22 và 6 10 nút điểm xỉu bây giờ tôi sẽ nắc sang tài cho anh em xem này khẳng định với anh em 100 trăm nó về tài này ai đánh bao nhiêu về xỉu tôi cũng mở này anh em thấy không bây giờ giữ cho anh em tính tài nữa này mở anh em xem này 44 và 5 thì anh em thấy không những cái bộ đồ này về độ chuẩn xác của nó là tuyệt đối 100 trăm thì ở đây là đĩa thì là có thể làm theo yêu cầu của anh em hoặc là hột thì là những cái sân chơi của anh em hột to hột nhỏ thì anh em cứ yêu cầu những cái bộ hột như nào hoặc đĩa như nào thì anh em có thể là liên hệ hoặc anh em chụp điện thoại anh em gửi cho tôi tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh em đối với những cái dòng đĩa còn đây là những cái dòng nắp hai chiều hay còn gọi là nắp âm dương thì à, anh em vào trong những cái sân chơi ấy thì anh em luồn cho tôi một cái bộ hột này và một cái nắp này vào còn đĩa thì là của ai cũng được còn đây là anh em luồn cho tôi một cái đĩa và bộ hột còn nắp của ai cũng được thì nắp đây anh em có thể thấy được là những chiếc nắp này hoàn toàn rất là mỏng này thì ở đây là tôi đã ghi sẵn cho anh em là tài và xỉu thì ờ, những anh em mà khi anh em nhận được hàng thì anh em chỉ cần nhớ tôi hai cái điểm này là anh em có thể lắc tài hoặc lắc xỉu thì đây là tôi ghi giấy còn khi nào anh em không chơi thì anh em có thể lột lên như này là hoàn toàn người khác người ta không thể nào biết được là như thế nào cả thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em này bây giờ tôi sẽ lắc cho anh em vài tiếng về xỉu này thì à, anh em có thể theo dõi dưới màn hình đây nó đang là tài này 13 nút điểm tài thì tôi sẽ lắc sang xỉu cho anh em này khẳng định với anh em 100 trăm nó về xỉu này mở anh em xem này 113 5 nút điểm xỉu tôi lại giữ cho anh em tiếng xỉu nữa này khẳng định với anh em lại tiếp tục về xỉu này một ba và 6 10 nút điểm xỉu giữ cho anh em tiếng xỉu nữa này mở anh em tiếp tục lại về xỉu này một một năm bảy nút điểm xỉu bây giờ tôi sẽ nắc sang tài cho anh em xem này khẳng định với anh em 100 trăm nó về tài này bão vàng 6 này giữ cho anh em tiếng tài này lại tiếp tục về tài này mở anh em xem này 17 nút điểm tài giữ tiếp tiếng tài nữa cho anh em xem này mở anh em xem này một bốn và sáu thì bây giờ tôi sẽ nắc sang xỉu cho anh em xem này mở anh em xem này bão vàng nhất giữ cho anh em tiếng xỉu nữa này mở anh em xem này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 là tôi sẽ làm theo yêu cầu anh em thì à, anh em xem qua video nhấn nút like đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video sau của tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo đấy